Xin chào anh em, thì gần đây là có rất nhiều anh em gọi điện cho quân nhờ quân tư vấn để em đến sân chơi người ta em không luồn được nắp đĩa quân hột hay không chạm tay hột có cái thiết bị gì để em chơi được thì à, hôm nay quân sẽ review với anh em một cái sản phẩm công nghệ 4.0 thì với cái sản phẩm này là sản phẩm mới nhất của năm 2020 nó sẽ giúp anh em đến mọi sân chơi mọi sòng sới anh em đều có thể chơi được anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào hay cũng không cần chạm tay hột em nhé thì với cái thiết bị này là em có thể chơi hột trợ hột công chuyện hay nắp địa gì em đều thể chơi được em nhé thì trên đây quân chuẩn bị cho em hai bộ hột một bộ hột trợ được chính tay quân cắt âm bo tròn phá tiếng cái bộ hột này là chống lại tất cả các thầy thợ nghe em nhé và đây là bộ hột nâm châm Đấy, thì đây là một thanh nâm châm trắng em nhé thì em biết rồi nâm châm trắng nó rất là hít đấy không hít đây vì nó là hỗ trợ quân bo tròn mà anh em đây còn hộ châm châm đấy, chắc chắn sẽ hít chặt đây đấy, đĩa không hít anh em nhé nắp cũng vậy đây thì em biết rồi nếu là nó nắp đĩa quân hột công chuyện thì em thử lâm châm này chắc chắn sẽ hít anh em nhé này con sẽ xoay đèn em hột rất là trong vì nó là hột trợ được quân bo tròn mà em đấy em rõ rất là trong nhé thì anh em nào mà có nhu cầu sở hữu cái bộ hột uh, à, 5 năm này thì anh em cứ liên hệ với quân thì cái bộ hột 5 năm này sẽ chống lại tất cả các thầy thợ nhé giúp anh em tự tin chơi một trận xanh chín đây hột thì nói đây thì với cái thiết bị ngày hôm nay quân muốn chia sẻ với anh em thì nó có tên gọi là máy nghe hột tài xỉu 2020 đấy vì cái thiết bị này là thiết bị mới nhất hiện nay cho nên là quân đặt tên nó là cái thiết bị máy nghe hộp tài xỉu 2020 nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh của hộp rơi xuống đĩa đấy, nó phân tích âm thanh nhất nhị tam tứ ngũ nổ để rồi nó báo dung cho em biết được tài xỉu anh em nhé đấy, khẳng định với anh em một lần nữa là máy báo dung tài xỉu đấy, tương ứng một dung anh em ấy xỉu hai dung anh em ấy tài đấy thì cái tỷ lệ chuẩn xác của nó là đạt lên đến 90 phần trăm cho anh em Đấy, máy này nó có thể nghe được tất cả các loại hột anh em nhé nên em yên tâm em vào sân chơi em không cần quan tâm nó là cái hột gì hay nắp địa gì em nhé em chỉ cần bật máy lên này và anh em ngồi ở cái vị trí một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai anh em nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa này phát ra là máy để trong người máy nó sẽ nghe được em nhé thì cái máy này sẽ bao tiếp cho anh em ở cái môi trường ồn ào anh em vẫn có thể chơi được nhưng ồn ở cái mức độ mà tai anh em còn nghe được cái âm thanh của hộp này rơi xuống đĩa phát ra thì máy nghe được còn ồn như kiểu vào ba sàn thì là không có thiết bị nào có thể phân âm được nhá vì cái bản chất của nó là nghe âm thanh của mặt nhất nhị tam tứ ngũ lục rơi xuống để nó phân tích cho nên là bắt buộc là phải để cho nó nghe được thì máy mới phân tích và nó báo cho em biết được nhé thì quân sẽ tiếp cho em cái bộ trợ trước đi em nhé thì anh em lưu ý với quân là máy báo một dung anh em mới xỉu máy báo hai dung anh em tài đấy như thế này máy báo hai dung anh em tài cho quân nhé một bốn sáu tài đấy máy thì phân tích rất nhanh anh em sóc xong hai ba giây là máy nghe và máy phân tích báo dung cho em biết nhé máy báo một dung anh em mới xỉu với tôi xỉu này rất là ok đấy khẳng định với anh em nữa cái thiết bị này anh em vào sân chơi anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào anh em đều chơi được em nhé máy tiếp tục báo một dung này anh em đánh xỉu cho tôi xỉu này rất ok em nhé đây tôi sẽ test sang cái bộ lâm châm này hột gì em có thể chơi được hột công chuyện hay hột ừ, à, chợ anh em đều thể chơi được em nhé máy báo hai dung anh em đánh tài với tôi một bốn sáu tài rất ok nhé sóc mạnh sóc nhẹ đều máy đều nghe và phân tích và báo dung cho em biết nhé máy báo một dung này em ấy xỉu tôi nhé xỉu này rất ok đây quân sẽ cầm trên tay nhé máy thì dung rất êm thôi nên em yên tâm người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được em nhé đấy máy báo hai dung anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài em ạ một năm sáu tài thì với cái thiết bị này anh em đưa vào sân chơi không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy để trong người em nhé đấy như tiếng này máy báo hai dung anh em đánh tài tôi đánh tất tay xuống tài em nhé hai ba sáu tài rất là ok em nhé thì với cái máy này đấy rất là nhỏ gọn nó bằng hộp quẹt thôi anh em có thể để đâu cũng được đấy, máy được sử pin nên rất tiện lợi cho em thay thế đấy, thì anh em nào có nhu cầu cần tìm hiểu cái